em em em em vô đây vô đây đây trời đất ơi bữa nay có em qua tập á là anh phải mua một đống đồ ở bên mỹ về đó anh thay cái máy này cho em tập thấy em quan trọng chưa nó xử với em tuyệt vời chưa đó giờ giờ em đi pha súp em muốn tập ngang chút vô tập ngang okay. tao nói gì các bạn lời nói không mất lòng nhau đưa lời mà nói dọc xì tiền ra lộn lộn mày lỗ quá lại lại lại người ta nói gì các bạn lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau từ từ nó mới xì tiền ra nha các bạn lời nói dối ngọt ngào mà khách hàng vậy thôi phải chăm sóc khách hàng này nọ các bạn em nó rất bí bật bí bật làm ăn đừng ra lớp nha các em à, dựng à, video nó được cắt khúc này nha Hello, chào mừng các bạn đến với TH Lò Sim quận chín Hôm nay là Duy Nguyễn từ bên Bình Tân qua bên đây Có một cái công việc cực kỳ quan trọng Mà Duy nghĩ rằng tất cả fan hâm mộ hay là khách hàng của TH Lò Gym đều mong chờ Đi à, dạ. À, dạ. Mẹ, Cái kiện hàng quyền thoại này từ bên Mỹ nó về nha các bạn Rồi đi theo, đi theo Duy các bạn, các bạn sẽ biết chuyện gì đang xảy ra Phá, phá, phá xe để em trộm mọi ơi Thời buổi này Covid nó vả quá rồi Trước nhà mình phải cẩn thận nha các bạn à, chào các bạn à, duy à, ngồi đây chắc bạn biết chuyện gì đã xảy ra rồi thì à, có một chiếc một chiếc máy mỹ đế 2 m dòng ba nó bị đứt cáp nó thể hiện một sự trăn trở của duy nguyễn nó duy nguyễn rất là trăn trở nên duy nguyễn cũng rất là dành toàn tâm toàn ý trong vấn đề mà duy nguyễn làm cái order cái order từ nhà sản xuất bây giờ là mua bán mà thật sự cộng này còn bảo hành có sao duy nói vậy một cộng cáp là 2 triệu tiền tiền cáp không nha bạn một còng cáp là 2 triệu tiền à, phí vận chuyển là nó mấy triệu nữa phí vận chuyển cục này từ bên à, Mỹ về Việt Nam nó rơi vào khoảng 8 à, triệu tiền thuế này nha các bạn tiền thuế nữa tiền thuế đâu không biết nhiêu nữa tiền thuế đâu cũng gần chục triệu á đó. đó rồi tiền hàng nên tất cả mọi thứ Duy Nguyễn nói ở đây á không phải là nói về tiền nhưng mà Duy Nguyễn chia sẻ cho bạn cái sự tâm quyết tức là cái đơn hàng này là tự Duy Nguyễn làm luôn thường thường mấy cái đơn hàng nhỏ nhỏ này nọ đó là không bao giờ Duy Nguyễn làm đâu bạn ngay cả những cái công hàng bên lắp radar bên RSB tất cả những cái đơn hàng mà lớn lớn đó Duy Nguyễn cũng có làm nữa nhưng mà cái đơn hàng này là Duy Nguyễn làm tại vì Nguyễn muốn theo dõi cái sự việc này nó nó nó nó, nó diễn ra nó phải nhanh để thay để cho vào tập mà thật sự có một cái tin nó đáng là buồn nữa nó có hai cái tin buồn lắm bạn một là phi Đất cái thằng phi Đất này là cái thằng mà Di à, làm việc của nó cũng gần chục năm rồi đó các bạn nhưng mà bây giờ di nó thật sự di cũng còn cảm giác như này nó có quá nhiều vấn đề nhưng mà thôi kệ việc đó nó không nên nói nhiều các bạn cái vấn đề thứ hai nữa là di Nguyễn lấy được ra kiện hàng này cũng gian nan trắc trở nghìn trùng gian nan lắm mà nhưng mà khi mà mình lấy cái kiện hàng này ra đó một phát một á đóng cửa phòng riêng cái ngày mà di Nguyễn tính đem qua đây di Nguyễn thay đó là đóng cửa phòng riêng ngày đó luôn và bây giờ là đóng hơn 10 ngày rồi nên nhiều người thôi kệ đó giờ đằng nào phải thay bỏ đây không có người tập cũng được nữa nhưng mà phải thay đó, đây là những cái cộng cáp của những cái máy này những những cái nào mà nó hư mà trên một năm là mình bỏ tiền ra mình mua nha các bạn còn nào trong một năm á, là warranty nó là nó đưa đồ cho mình thay đó còn bây giờ hỏi tiền ship nào chịu nó không các bạn hỏi ủa giờ mày mày mày đưa đồ tao thay giờ tiền ship nào chịu nó nó nó cho mình tiền hàng tức là cho cái cộng này nha bạn còn mấy cộng khác là mình phải mua à, bạn hiểu ý tôi nói không nhưng mà cái tiền ship ai chịu tôi chịu luôn cho lẹ wow. tôi chịu luôn tôi nói thôi làm làm lẹ đi cạch phát một đó kêu mấy ờ, nhỏ bạn nó làm neo bên mỹ đó thôi mày đi tìm luôn cho nhanh đi không cần phải đi đầu việt nam qua hai ba ngày tới chuyển đi bữa xích bật vô phát một tới tưởng đâu sao hay bên bển đi cũng lâu như mình mình đi hôm nay ba ngày bển đi cũng ba ngày luôn thôi chịu cái đó là một cái kinh nghiệm nha các bạn rồi bây giờ à, không làm mất thời gian của chương trình nữa giờ chúng ta cùng nhau khui ra cái này là cái gì mà nó mắc quá tiết lộ cho bạn cái thùng hàng này tôi mấy chục triệu đó mấy chục á mấy chục á thì di không tiện nói mấy chục nhưng mà bạn biết di để dùng chữ mấy chục á là cũng phải chục chục nặng nặng chứ không phải là chục nhẹ nhẹ nha các bạn rồi dơi chuẩn bị hết rồi cây kéo vàng cây kéo vàng trong làng kim ơn à, rồi à, khi mà anh thui cái thùng này ra rồi à, tụi em à, thay cáp trên cái máy cái máy nó bị hư xong rồi tụi em bàn giao cái này lại cho quản lý building bên này để tôi cất để tôi cất cái này là cái lượng cáp dự trữ cho tất cả những máy móc của mình luôn máy của mình nó xài hai loại cáp một loại dây nhỏ với hai loại dây curo mà dây curo thôi mẹ đời đầu đứt được nên dây nhỏ cái dây nhỏ nó thật sự có những dây 3 năm chưa đứt nhưng mà bây giờ di bị cái này di bực mình nè nên bây giờ di mua hết tất cả cáp luôn các bạn wow. Di mua hết tất cả cáp của những máy ở TH Hồ Gym luôn Cáp nhỏ nha Đó, để dự trữ Để mà có lỡ á, mà có hư á Thì lấy ra bụp liền Nó không có bị tình trạng này nữa Chơi là quan điểm của Di là không có không có chơi sửa bạn à, biết cái vụ mà đứt cáp của Di Nguyễn á, thì lâm lùng của thằng đóng gia Việt Kiều á nó chạy đời chợ kim biên nó mua ốc mua ác rồi nó hàng này nọ tất cả thứ nó thôi mày dễ nhà mày xài đi cái nó nói ủa sao vậy anh Duy không lấy cái xe đỡ nó nguyên tắc của anh đó cái điện thoại iphone mua 30 triệu anh không xài ốp 30 ngàn cái đó là cái nguyên tắc bất di bất dịch của anh rồi đồ mỹ là phải cho đồ hãng chứ bây giờ đồ mỹ không có cho đồ lô không có cho đồ ghép là mất giá trị của mình đó là cái câu trả lời anh dành cho lâm lùng nha các bạn thông cảm đi đang covid Ê, lỗ quá không dám mở máy lạnh nữa thôi đổ mồ hôi chút nha cảm đi các bạn rồi thì các bạn sẽ được uh, coi uh, những cái nhân viên uh, lợi hại của bbt chuẩn bị uh, làm cái công đoạn mà gọi là, là là thay cáp và tất nhiên giờ mình review trước các bạn mấy cọng cáp mà nó khổ lắm chứ phải giỡn đâu nha coi mỹ đóng hàng sao trời ơi coi Duy Nguyễn làm đơn hàng là với con nhỏ bển cũng trần thân luôn bạn khổ thấy bà nội luôn đó nói vậy là nó, nó, khi mà hư á đã thay đổ đưa cho mình làm vậy nè các bạn Di Nguyễn không dám xét cái bịch nha nó nó thay đã đưa nó nguyên không ờ, người ta cáp người ta hàng nguyên mối nguyên này nguyên kia nguyên cục vậy gắn vô cái bịch thôi còn ông nội kia ra ngoài kia mua cục này riêng cục này của trung quốc hay cục này đâu làm xấu quắc à xong rồi mua này gắn vô nhìn nó chất quốc à ba cái cọng cáp nó đã dở rồi mà thêm phụ kiện nó cũng dở theo nữa nè nên bây giờ á mỗi cái nó có một cái mã đúng không mỗi cái nó có cái mã giống như này nó ghi được bio ạt bảy lẻ ba bicep là cái cáp này dành cho máy bio ạt bảy lẻ ba mà kia mình nó bảy lẻ ba bicep làm đó đó nó chưa hư để dành cho mày không có lộn như mày đó giờ mình kiếm thằng này lát vui đau đúng không mình kiếm tao kiếm cho chắc ăn mày ơi nè bio ạt bio ạt bảy lẻ chín restart ồ ừ, chắc đó đó mày ơi bảy lẻ chín hả cái này không biết lên google sạch anh google sạch sạch bio ạt mã nó ra luôn á đó. đó nè bio ạt bảy lẻ mười lát chắc này rồi lát lần này rồi nào anh anh mày cá độ luôn á anh nghĩ nó là bảy bảy bảy lẻ năm mà lát lát lần này rồi cắn vô là nó còn cái thì đi nữa cái thành kia nó là, là sẽ là cái từ release nó không phải là men cáp em hiểu không tức là cái dọn cộng dây cáp mà lớn á cộng dây cáp chính á để mà vận hành cái máy đó là main còn bên cạnh đó nó có những cái dây cáp mà nó để thực, thực hiện một cái chức năng nào đó đúng không ví dụ như cái ghế của em nó bị liệt thì nó là chức năng release nó release là release cái ghế á đó. đó thì nó cao cáp nó sẽ có mã release cái đó là led led ờ, led extension nè bay ông ạc này mid row là chuẩn bị sẵn luôn này không mid row này không bạn cứ tính cộng trăm đô wow. cộng trăm đô tính tới vậy đó nè bb mà chín ngàn là anh mua sẵn luôn rồi không nó ờ, mua hết rồi đó tức là mốt cáp mà hư cũng có đồ hai đó nó không có bị động như vậy nữa thì thôi mấy em cứ ờ, quay cận cận hay là release đó trong đồ mỹ nó vậy đó thôi đồ là như nguyễn giải quyết kiểu đó giải quyết kiểu đó là giải quyết kiểu khoa học nhất mà cũng là kiểu tốn tiền nhất đó bởi vì nguyễn nói đây là gì ở cái chất chơi của như nguyễn nó là như vậy như nguyễn không ngại tốn kém Duy Nguyễn muốn muốn đem đến cho các bạn những dịch vụ mà nó xứng tầm Mỹ Đế Đã là Mỹ Đế thì Mỹ Đế Chứ không phải Mỹ Đế pha ke các bạn Độc tật là Duy Nguyễn làm vậy nha các bạn Nên tôi cũng tốn rất là nhiều tiền Nên các bạn ờ, đóng, đóng tiền tập bạn đừng đại giá với tôi nữa nha nó mệt các bạn quá Rồi chúc bạn thành công em phục vụ Mình đi tập đây các bạn Trời ơi mấy em thay cộng cáp thôi là mấy tiếng đồng hồ <laughs> Mà công nhận thằng nào binh cũng hay thiệt chứ nghĩ sao cộng cáp máy Mỹ đế người ta lùi vô ống này đẹp còn chết Nó tháo mẹ cộng cáp cũ luôn ba Nó tháo cộng cáp cũ là mấy thằng thay cáp nó không lấy được cộng cáp nó nối nó kéo cho nó nhanh nó ngồi nó lòn trời ơi nó lòn trời ơi túng đầu dọc đường gặp cả ba ngã tư đèn xanh đèn đỏ đâu này nó tắt từ lượt chưa hết <laughs> Lâu quá Rồi thử nha Thử xong rồi gắn lại cái máy nha chứ bay tao tháo trần trụi ra nhìn kỳ quá này có ờ, bôi mỡ bò mỡ trăng hay là dầu nhất đẻo gì vô cho nó trơn ta <coughs> cái ống chạy chạy dưới đây nè mấy em đúng không tụi em phải ờ, bôi gì vô cho nó trơn trơn chút chứ dây cáp ok rồi đó kéo nó vận hành tốt rồi đó đó ok Rồi ok, good job mấy em Rồi mấy em à, gắn lại cho nó ngon lành Rồi cái đội bảo trì cố gắng là bảo trì dầu nhớt đồ vô cho nó tốt Rồi sau rồi em lấy cái à, cái recap này nè em thay cho cái máy đó nữa Rồi còn hai cộng cho cái máy cái, à, móc đùi với cái máy đạp đùi bên kia để dành Để dành thật kỹ nha các bạn Cộng cáp nó nhỏ thôi nhưng nó tầm quan trọng cực kỳ lớn Rồi tiếp tục công việc đi mấy em, cảm ơn mấy em nhiều nha Hay thì mua sếp đi ba Lai xe là đương nhiên rồi Cô chùa hoài